Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Monanel Chúng ta sẽ học cọ bản 3D tiếp theo Nền móng mình đã phạc bằng bột rồi, bây giờ mình chỉ tán bột và vẽ lên thôi khi mà mình vẽ chồng cánh lên nhau mình hãy cẩn thận vì cánh phía dưới á, nếu như mà nó còn ướt thì mình vẽ chồng cánh lên nó hay bị lem nha nên các bạn hãy để ờ, cánh ở phía dưới nó khô hẳn nếu như mình ờ, chưa có biết vẽ nhiều thì mình cứ từ từ để cho cánh ở dưới nó khô hẳn sau đó mình sẽ trồng cánh ở trên lên Hiện tại ở trong trường Monanel thì cũng đang hướng dẫn các bạn vẽ những bông cỏ bản 3D. Và bây giờ cũng có những mẫu cỏ bản tròn mới được thiết kế mẫu xong. Để sắp tới này thì Mona sẽ có những video mới về cỏ bản tròn à, để hướng dẫn các bạn làm quen với cỏ bản tròn hoặc là các bạn có thể là à, học nâng cao lên khi mà các bạn vẽ màu trắng thì nó rất là dễ nhưng mà khi mà mình à, vẽ những màu khác mình vẽ lên ờ, nền móng á thì hơi khó hơn một chút nha nhiều khi nó không được rõ nét nên các bạn vẽ ừ, cũng rất là phải à, cẩn thận và từ từ mình tán bột phải mịt nếu không nó sẽ không có lên màu để nó được rõ nét hơn thì mình cũng cần phải dùng cọ râu để mình viền lên trong trường Mona thì vẫn à, để cho các bạn lên trải nghiệm miễn phí à, học môn vẽ nào mà bạn yêu thích nếu bạn yêu thích của bạn thì bạn cứ đăng ký lên trường và học thử môn vẽ của bạn 3D à, xem mình khả năng vẽ của mình như thế nào và mình có thực sự yêu thích ngành neo hay không à, nếu như muốn học cỏ nét hay cỏ nổi gì đấy các bạn cũng à, cứ đăng ký lên trường để học thử miễn phí các bạn hãy gọi số uh, 0902 905 960 Ờ, và tư vấn viên ở trong trường sẽ xếp lịch cho các bạn học nha Con vâng đã đang biết ngành nail này trong 10 năm rồi thì tới bây giờ thì cái ngành nail này nó càng ngày nó càng phát triển đi lên ờ, Mona thấy càng ngày càng phát triển và nó chẳng bao giờ nó ngừng nghỉ hết nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ ở cả Việt Nam và trên thế giới thì lúc nào nó cũng tăng lên nhu cầu càng ngày càng à, đẹp hơn hoàn hảo hơn nên ngành nail nhất là những ngành làm đẹp như ngành nail thì chẳng bao giờ nó là lỗi thời hết nên ngành nail chắc chắn là một cái ngành vững chắc vững chắc và cái sự nghiệp vững chắc cho uh, những người phụ nữ giống như Mona các bạn chỉ cần học trong vòng ờ, nếu mà học chọn gói hết tất cả từ A đến Z dành cho những người mà à, không chưa biết gì về nail thì các bạn chỉ cần học trong vòng từ à, 3 đến 4 tháng thôi là các bạn đã trở thành người thợ chuyên nghiệp rồi nó cũng không lâu đâu chừng 3 đến 4 tháng thôi sau đó thì các bạn có thể ra à, đi làm và kiếm tiền ngay nhất vào thời điểm này thì nó gần Tết rồi thì thì đa số các bạn nếu bạn nào dành thì các bạn sẽ biết rằng là, là thời điểm này thì rất là nhiều người uh, đi học học viên đi học để họ kịp ra nghề vào dịp Tết và họ làm và trong dịp Tết này trong cái lúc mà khách đông như thế đó thì họ làm thì họ sẽ đông khách mà nên họ lên tay rất là nhiều và sau một cái dịp Tết ra Tết là uh, tay nghề các bạn đã hoàn toàn khác rồi khác so với trước Tết rồi vì trong Tết mình đã làm rất là nhiều rồi mình thực hiện trên tay khách rất là nhiều loại mẫu rồi móng cũng khác nhau nữa nên là sau một cái Tết xong là các bạn sẽ lên tay rất là nhiều nên thời điểm này các bạn đi học là cực kỳ là hợp lý chắc chắn bạn đến trường Monanel thì bạn sẽ học được uh, uh, những mẫu vẽ đẹp rồi cách đắp một sao cho nó đẹp rồi tất cả những cái gì thuộc về ngành nail thì bên trường sẽ dạy mình hết Vậy là đã hoàn thành xong mẫu 3D ờ, nữa rồi à, Chúc các bạn thực hiện thành công Và hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại